Các con cùng cô đọc bài hôm nay nào. Hạng A Tráng Nhìn thân hình cân đối của hạng A Tráng, tất cả các cụ già trong làng đều tấm tắc. A Tráng trông như một con ngựa tơ 2 tuổi, chân chạy qua 9 núi 10 khe không biết mệt. Khỏe quá, đẹp quá. A Tráng đẹp người thật. 18 tuổi, ngực nở vòng cung, da đỏ như lim, bắp tay, bắp chân, rắn như chắc, gụ, vóc cao, vai rộng, người đứng thẳng như cái cột đá trời trồng. Nhưng phải nhìn hạng A trắng cày mới thấy hết được vẻ đẹp của anh. Anh đến chuồng trâu, dắt con trâu béo nhất, khỏe nhất, người và trâu cùng ra ruộng. A tráng đeo cầy, cái cầy của người Hơ Mông to, nặng, bắp cầy bằng gỗ tốt màu đen, vòng như hình cái cung, ôm lấy bộ ngực nở trông anh hùng dũng như một chàng hiệp sĩ, cổ đeo cung ra trận. Tới nương, A à Tráng mắc cầy xong, quát một tiếng, mỏng, và bây giờ chỉ còn chăm chắm vào công việc. Hai tay A à Tráng nắm đốc cày, mắt nhìn thế ruộng, nhìn đường cày, thân hình nhoài thành một đường cong mềm mại, khi qua trái, lúc tạt phải, theo đường cầy uốn vòng trên hình ruộng bậc thang như một mảnh trăng lưỡi liềm. lại có lúc được giá cày thẳng, người anh như đổ dạp hẳn xuống. Lại có lúc được giá cày thẳng, người anh như dạp hẳn xuống, đôi chân xoải dài hoặc băm những bước ngắn, gấp gấp. Sức lực tràn trề của A Tráng là niềm tự hào của dòng họ hạng, một dòng họ hơ mông đang định cư ở chân núi Tơ Bo.